rồi mới bạn các bạn mới bo lên da chứ không xịt trực tiếp lên da tại vì trong bạch thiên tầm có chất bảo quản bằng rượu thì nó hơi nóng nếu mà các bạn xịt trực tiếp thì da của mình nó dễ bị đỏ với bị ừ. sưng lắm cho nên là cần phải xịt ra bông gòn rồi mới bôi lên da ngày hai lần sáng với tối giúp dưỡng trắng và ừ. xếp kết chân lông các bạn mà bị à, à, rỗ á, thường bị sẹo rỗ các bạn dùng cái này cũng được giúp xe khít lỗ chân lông khoảng à, tùy cơ địa của mỗi người thì thông thường Kiều thấy khoảng 40 đến 60 phần trăm thì sầu rỗ cũng ok duy trì cái này dùng mỗi ngày và kết hợp đắp mặt nạ tuần 3 lần nữa mặt nạ bạch cúc hoa là ok đây là nước dưỡng những bạn nào mà sau khi điều trị bằng à, mụn nám á, sau khi điều trị mụn nám bằng nước rửa bạch hoa hồng nếu mà khi điều trị xong rồi hiệu quả rồi á ngưng bạch hoa hồng đi nhưng mà những cái tế bào chết còn trên da nó chưa bông đều á các bạn dùng cái mẫu này dùng mẫu bạch thiên tâm này để à, dưỡng dưỡng khoảng tuần đến 10 ngày giúp xe kết lỗ chân lông và cái tế bào chết nó bông